Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Nguyễn Xuân Khánh, anh em Đinh Việt Phú và anh em Chi Bảo đã donate ủng hộ cho kênh Đặc biệt là anh em Đinh Việt Phú với 3 lần donate trong ngày hôm qua Cảm ơn anh em Đinh Việt Phú rất nhiều Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Chi Bảo Anh em Chi Bảo hôm trước tôi có một cái buổi live stream Và anh em Chi Bảo có donate cho tôi trong cái buổi live stream đó Tuy nhiên đến hôm nay tôi mới cảm ơn anh em được có thể anh em tên là Chi Bảo hoặc là Trí Bảo Hoặc không phải là tên là như thế Đấy, tôi chỉ có một cái ờ, nhận được một cái tin nhắn của anh em không có tên à, Cái tin nhắn của anh em là gửi tặng tôi cốc cà phê Và cái ờ, cốc cà phê đó những 200k Đấy không biết là anh em nào Nếu mà là anh em chi bảo thì anh em có thể comment ở phía dưới cái clip này anh em nhá Cảm ơn anh em chi bảo rất nhiều <clears throat> Có thể là do là hôm đấy tôi cắt quá hay <laughs> Cắt quá hay chạm đến cảm xúc của anh em chi bảo Thế là anh em chi bảo mừng quá Thế là tặng tôi thôi Tặng tôi cốc cà phê 200k Nhưng mà nói thật với anh em là tôi cũng chưa giờ uống cái cốc cà phê nào 200k cả Tôi nghĩ là nó sẽ là Một tháng uống cà phê gói nha anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Huy Anh em Minh Anh em Nguyễn Tuấn Anh Anh em Phạm Dương Anh em Trương Đức Anh em Nguyễn Minh Đức Anh em Long Nguyễn Và anh em Huy Hoàng Đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi Cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều và cũng uh, xin được khoe tí <laughs> Là kênh là hiện tại là cũng là trên 300 anh em đăng ký hội viên rồi Đấy, Tất cả là nhờ cái, cái cú hích của anh em Nguyễn Quang Trung Đấy, Thì tôi cũng ờ, đặc biệt là cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung đã có cái cú hích mà giúp tạo động lực để cho các anh em đăng ký hội viên ở trên kênh nhiều hơn <laughs> Cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung rất nhiều Và cũng cảm ơn toàn thể các anh em đã đăng ký hội viên trong cái tháng này Rất là đông các anh em đây là một cái sự may mắn, một cái niềm vui cho tôi trong cái uh, dịp đầu năm 2023 Đấy Thực ra thì <clears throat> đợt này cũng có giải thì cũng livestream trở lại thôi Chứ cũng không phải là ngồi livestream như ngày trước Đấy nhưng mà cũng được cái sự yêu mến của rất nhiều các anh em Kể cả là những cái clip mà tôi mới ra dạo gần đây Sau khoảng 1-2 tuần toàn lên 7-8 nghìn view thôi anh em ạ Đấy <clears throat> Youtube thì nó cũng có gọi là là cái ờ, đề xuất nhiều đấy, giúp đỡ cũng từ phía youtube nữa bởi vì là cũng uh, <clears throat> một phần là do đề xuất thì cũng chắc là cũng là nhận thấy là kênh của tôi có vẻ là nó có cái gì đấy nó tương tác nhiều đấy từ phía các anh em nên là nó cũng đề xuất nhiều đấy, đề xuất nhiều thì tự nhiên thì kênh nó lại nổi bây giờ tự tin là kênh game today là top đầu trong cái thể loại auto chat tại việt nam rồi đấy một năm cố gắng của tôi cuối cùng thì nó cũng đã được đền đáp anh em ạ nói chung là cũng rất là vui <laughs> kênh này là nói thật với anh em là ngày trước thì nó gọi là nguồn thu nhập thêm nhưng còn bây giờ cái tầm này tôi thấy là nó gần bằng thu nhập chính của tôi rồi đấy anh em ạ à. thế nên là anh em cứ yên tâm nha anh em nhá clip phải ra hàng ngày chứ để kiếm tiền chứ <laughs> chứ làm sao mà đang kiếm tiền ngon như thế mà lại bỏ rồi anh em <clears throat> anh em nhở bây giờ nghỉ tự nhiên nghỉ một ngày đấy mất đống tiền thế đấy thế nên là anh em cứ yên tâm nhá <laughs> không có chuyện là nghỉ đâu chỉ có trừ khi là không thể nào mà có thể là là là không nghỉ được thì tôi sẽ nghỉ còn bình thường thì vẫn ra clip hàng ngày phục vụ anh em thôi đấy và trong cái clip ngày hôm nay <clears throat> thì nó là một cái clip cũng khá là đặc biệt đấy đó chính là clip là không phải chúc mừng sinh nhật nhá hôm nay nó là một cái clip tri ân đấy một cái clip kỷ niệm một năm rưỡi ngày anh em Quang Trần đăng ký hội viên ở trên kênh <laughs> Kênh này là thế anh em ạ Kênh này là có cái truyền thống như thế Một năm này, sau một năm rưỡi, hai năm là sẽ có kỷ niệm Đấy thì anh em Quang Trần là cũng là được một năm rưỡi rồi thì hôm nay tôi sẽ kỷ niệm anh em Quang Trần một năm rưỡi Đấy Và tôi cũng ờ, xin được nhắn gửi đến các anh em mà cũng đã có cái khoảng thời gian một năm rưỡi Tôi chưa có cảm ơn hay là ra clip kỷ niệm được Thì sắp tới tôi cũng sẽ ra những cái clip Cảm ơn các anh em như là các anh em Hải Bếu Anh em Nguyễn Hưng hay là anh em Văn La Đấy là sắp tới tôi sẽ có những cái clip cảm ơn các anh em Thì anh em cứ chuẩn bị đi nhá Còn nếu mà anh em có cái đề xuất gì cho tôi làm cái bộ gì Thì anh em có thể là là, là comment Đấy còn anh em hải biếu thì tôi lợi anh em lâu lắm rồi tôi cũng sẽ trả sớm thôi nếu anh em có cái sự thay đổi thì anh em cứ bảo tôi còn hiện tại tôi cũng sẽ uh, sắp tới chuẩn bị làm mấy clip về bộ feather để dành tặng anh em nhá còn trong cái ngày hôm nay nhân đến ngày kỷ niệm một năm rưỡi ngày anh em quang trần đăng ký hội viên ở trên kênh thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh em quang trần đã vẫn tiếp tục ủng hộ tôi từ cái khoảng thời gian một năm sau đó một năm rưỡi anh em vẫn nhiệt tình support cho kênh ủng hộ cho kênh cảm ơn anh em quang trần rất nhiều và hy vọng là anh em quang trần vẫn giữ nguyên cái tình cảm đó đấy trở về sau nhé anh em nhá và trong cái ngày kỷ niệm này thì anh em quang trần có mong muốn là tôi sẽ chơi con velomancer làm co và có thể là trong cái bộ 6 glacier hoặc bộ witcher đấy demon đấy tùy ok nha anh em nhá tôi tôi chuẩn bị tabu witcher với cả ảo ảnh ở phía dưới rồi đấy, chuẩn bị đánh uh, witcher đó uh, sao này nhưng mà <laughs> nó lại ra mết <laughs> bây giờ xây dựng cái bộ lại xây dựng cái bộ witcher từ cái bộ bắn trưởng à Đấy, lại xây dựng cái bộ oánh tay từ một cái bộ bắn trưởng thì sao nhỉ wow thật sự là như thế luôn Tôi tôi lấy hết đồ cho Velomancer rồi anh em ạ à. Anh em thấy là tôi lấy giáp và lấy chén thánh rồi Đấy <clears throat> Chủ đích của cái trận đấu này là tôi sẽ ờ, dồn đồ cho con Velomancer thôi Cuối game thôi Tôi cũng ờ, lấy luôn Nha anh em tôi chốt luôn Velomancer thì nó giáp nó hơi mỏng Đấy nó không giáp Nên chúng ta lấy giáp cho nó Lấy giáp xoay hoặc là giáp xương Đấy kèm theo đấy là có thể lấy um, lấy cái cái cái chén thánh thì cũng ok giúp một trâu hơn giảm sát thương uh, giảm sát thương vật lý lẫn phép thuật ủ uh, rồi thua mất ăn nổi không khó à khá khó đấy nha ui uh, không được rồi tại sao hai quả tên lửa nó không phải là bắn sang bên kia nhở <laughs> hơi đen anh em ạ à. đối thủ cũng đã lấy được ba đùa. có khá to dành cho đối thủ một round nữa áp cấp hay là bán đi xong áp luôn nhỉ? Bán up luôn thì có thêm cái con hồi máu Và có thêm cả Exit nữa Cũng khá là mạnh Nhưng mà Thực ra thì nó cũng sức mạnh nó không tăng nhiều anh em ạ Mà hơi tốn tiền Thôi Kệ Rao này thôi để kệ thôi anh em ạ Rao sau up đúng đúng ờ, level Đúng level up đúng level đó Rao này tôi còn chưa gặp thằng hai thằng Eco cơ mà Chưa gặp hai thằng Eco yên tâm Gặp mấy thằng yếu thôi Không mạnh lắm đâu Tự nhiên ra con già làm cho tôi phải hơi đắn đo trong cái đội hình ấy ra mấy cái con công nghệ max rồi tôi uh, roll thì nó đã ngon nhưng mà bây giờ nó lại ra ba con mết lại có cả già có cả thunder già một sao thôi nhưng mà nó là bốn đô anh em ạ ù nó lại thế này cơ anh em ơi như lại lại lại phải đá sang mết một tí à <clears throat> khó chơi nhở Ờ, như này thì có thêm human này thì cũng ngon này Đấy, kiếm được cái quyển sách mũ round <clears throat> Đấy, nó có một cái gì đấy mà nó, nó, nó nếu mà chiến thắng là chúng ta sẽ có 3 tiền đấy thì nó sẽ hơn hẳn là cái việc là vừa lấy chúng ta áp cấp xong chúng ta nhét thêm một con exit vào thực ra không mạnh lắm và cho nhiều bốn tiền quá anh em cho có hai con bốn tiền rồi bốn đô mà ra sớm là, là nếu mà lên được hai sao là ngon lắm đấy nhá anh em nhá con nào cũng chơi được luôn ra hay là kể cả là cái con con zipper luôn co hết được nếu cứ dồn đồ cho con 4 đô hay sao thôi thì là mạnh hết anh em ạ không nhất thiết là nó phải là cái con gì đấy ở trong cái bộ mà anh em muốn chơi đâu thực ra tôi tôi tận dụng hết con nào chơi được là tôi lấy hết anh em nhá con nào mà nó chơi được là tôi lấy hết <clears throat> cứ mạnh là lấy đó ù hai thằng có chuỗi luôn u uh, được quá nhờ bạn ơi từ nhá bây giờ lại giống như kiểu là đang bốn đá rồi đây này <clears throat> thế là sao thế là sao nhở bây giờ lại bốn đá anh em ạ lại chuyển sang stream mết kẹp với cả đá à? đùa thật là như thế luôn <clears throat> bài ảo quá anh em ơi bây giờ ra velom lại quay xe nha anh em nhá ra velom quay xe Thực ra là, là là cũng ra được mấy cái con Glacier mà tôi không mua đâu anh em ơi. Bài đang form kiểu này nó mạnh rồi ấy. Bây giờ mà tự nhiên lại lại lại bán đi lại chuyển sang Glacier thì nó phí những cái con mà nó đang được cho anh em ạ. Nên là thôi tôi cứ từ từ tôi xoay dần anh em nhá. Nó cũng sẽ có nhiều con đường để đi đến cái kết quả cuối cùng Chứ nó cũng không nhất thiết là nó phải là có một con đường đâu anh em Ví dụ trên Glacier thì cứ ra được Lancer đi hai sao rồi tôi chuyển vẫn được Yên tâm anh em ạ Bây giờ cái đầu game này nó không quan trọng đâu <clears throat> Nhiều anh em cứ bảo là chuyển bài là chuyển bài cuối game Anh em, ui, có ông Ủa, ông này ông quyết luôn đấy hả? Rank Queen, rank Queen nhưng mà lại chắc là Queen này là Queen bảo hiểm đây rồi Gặp ngay ông Queen là đóng bảo hiểm vào là một phát là quyết luôn Không có, có coi như là trần trừ gì cả Bài xấu là quyết luôn <laughs> Ảo rồi <clears throat> đấy bài tôi cũng xấu này, bài tôi cũng đâu có đẹp đâu Anh em thấy không, bài xấu mà Vẫn phải chơi bởi vì ờ, đấy thôi, thôi vào rồi chơi thôi Mất công bây giờ chả nhé lại ra nói lại từ đầu <laughs> Mất công lắm anh em ạ Ra nói lại từ đầu mất công lắm Có một cái màn giới thiệu nó cũng khá là dài dòng Nên là nhiều khi là cũng không muốn là làm lại Mặc dù là bài ra nó không giống như là anh em Quang Trần yêu cầu lắm Đấy Tôi thì tôi cũng ghép đồ theo cái cái bài của anh em Quang Trần yêu cầu Nhưng mà bài <laughs> nó ra toàn mết anh em ạ Thế là một cái Thế nên là đồ kiểu đồ nó không hợp ấy đồ lấy ờ, lấy gì mà lấy chén thành với cả lấy giáp đấy anh em thấy không bản thân cái đồ ấy nó không hợp nên là mặc dù là cầm cái bộ này nhưng mà không có ma lăng không có bơ linh thì nó cũng vẫn toang <clears throat> ui ra hai này bài này chơi mết rồi anh em ạ nhưng mà tôi lại lại cứ phải là là là, là thế cơ đấy thôi được rồi không sao bây giờ mà già lên hai thì tôi lại chơi mết thôi chơi mết xong rồi lết game tôi mới chuyển về cái bộ anh em quang trần yêu cầu Thực ra thì nhiều anh em có nói là cái việc là ờ, chuyển bài lên game ấy để counter cao tiếc ấy, các thứ thì thực ra con game này ấy, nó chuyển bài ấy, nó chuyển ngay từ đầu anh em ạ. Chuyển ngay từ đầu game, đầu game giữa game toàn là những cái pha chuyển bài mà. Đấy có đâu bao giờ là, là được chơi <laughs> những cái bài mà mình mong muốn đâu. Đầu game chưa chắc đã được, được chơi những cái bài mà mình mong muốn để mình xây dựng. Đấy. Tôi tôi hay làm content là tôi hay phải xây dựng theo cái yêu cầu của anh em mà. Nên là nhiều khi là bài thôi thì bài nó ra gì thì chơi đấy thôi chứ còn sau này là chuyển sau. <clears throat> đấy sẽ có rất nhiều những cái pha chuyển từ đầu. Từ đầu game xây dựng một bộ xong rồi giữa game lại chuyển chuyển sang một cái bộ khác. Xong cuối game lại thành cái bộ khác đó là quá là điều bình thường anh em nhá. Chứ nó có, có có nhiều rất nhiều những cái um, cái cách để mà có thể vận hành để có thể ra được cái kết quả cuối cùng. Nhiều con đường anh em ạ, nhiều đường đi làm thế nào để chúng ta có thể ra được một cái clip top 1 thôi <laughs> Điều quan trọng nhất đấy Đấy là đánh làm nào để máu nó nhiều ấy Đánh giữa game máu nó nhiều xong rồi cuối game chuyển bài Làm nào để có thể là đủ tiền đủ máu chuyển bài Sống sót cuối cùng Đấy, tức là top 1 đấy Ý tôi nói là như thế Thì nó mới có clip phục vụ anh em Mà để được như thế thì chắc chắn rồi Không không thể nào mà bây giờ lại ra uh, Làm một cái content uh, Theo yêu cầu của anh em Quang Trần Là chơi Velom này, Glacier này là cứ thế mà mua những cái con Glacier xong lém vào Đấy cứ thế mua những cái con uh, đợi Velom ra thế thì chết anh em ơi Chắc chắn là như thế chỉ có đánh chuỗi thua thôi Mà đánh chuỗi thua thì máu còn đâu nữa mà chuyển Nó chắc chắn nó sẽ không hay Khi mà ví dụ như là Eco chẳng hạn Sau đó thì uh, xả tiền roll bài ra đủ bài Có Velom hai sao Xong rồi đánh như thế thì nó chán lắm anh em Đấy là tôi là tôi phục vụ theo cái kiểu là <laughs> Phục vụ anh em theo cái kiểu là từ từ từ từ chuyển thôi Chuyển dần nhưng mà nó hay anh em ạ Tôi đảm bảo với anh em luôn nó sẽ rất là, là là là hay nếu mà tôi không tiết lộ cho anh em nhá ngay từ đầu thì chắc anh em cũng sẽ không biết được là tôi chơi cái gì đâu đấy nhưng mà cái bài này tôi tiết lộ cho anh em rồi là tôi chơi cái con con là con velom đấy thì anh em mới biết được thôi chứ còn nhìn thế này thì ai cũng bảo tôi là chơi mết đúng không không ai là là bảo tôi là chơi con velom cả <laughs> đấy thế nó mới ảo ma calada anh em nhiều khi là có những cái content mà tôi cần phải có những cái cú flop tweet ấy ở cuối game Thì anh em uh, sẽ thấy là có sự bất ngờ trong những cái, cái trận đấu như thế Còn những cái trận đấu mà <clears throat> như là cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi lộ hơi sớm Tôi cũng thấy là tôi hơi sai một tí khi mà tôi đã tiết lộ sớm quá Để cho anh <laughs> em biết <clears throat> Rồi Bây giờ là lên uh, round này là round 15 à? Round 15 thì cứ từ từ đã. Round 16 Round sau tôi sẽ up một phát hai cấp luôn nha anh em nhé Tôi sẽ up lên 8 luôn đấy <clears throat> Round sau là tôi sẽ lên cá 8 sau tôi sẽ kẹp vào là bốn đá bốn đá kẹp với cả thêm một con Heaven Bomber hai sao nữa Là chơi được Anh em nhé. Từ từ đã Bây giờ bán tròn tiền ấy thì tôi sẽ phải bán hai con Mà từ từ Vì là Master vẫn chưa ra anh em ạ <clears throat> Đấy, thế mà bây giờ mà tôi chơi Glacier thì chết tôi Glacier xong rồi Velomancer thì có phải chết không? Nên là cứ từ từ đã, sau rồi chuyển sau anh em Mà tôi cũng chỉ, nói luôn là tôi cũng chỉ chuyển sang cái bộ Glacier khi mà tôi có gói con Lancer 2 sao thôi anh em nhá Còn không thì tôi cũng không chuyển cái bộ đấy đâu, là có nhiều bộ mà Con Velomancer nó chơi được nhiều line up mà Chứ có nhất thiết là nó phải là Glacier đâu Anh em Quang Trần cũng bảo tôi là có thể là chơi Demon hoặc là chơi ờ, Witcher các thứ mà <clears throat> Nên là cứ từ từ cứ miễn làm sao là là, là phải ra được con velom đã và phải sống sót để để con velom nó lên được hai đã Đấy, sống sót để có đồ đã từ đó anh em nhá bây giờ tôi sẽ chốt những cái món đồ mà cần thiết nhất cho cái con velom <clears throat> chưa ghép nha anh em nhá cái dao là để ghép cái món khác chứ không phải để ghép cái cái chống hồi máu đâu rồi bây giờ tôi sẽ up có thể là tôi up lên 7 hay lên 8 luôn nhỉ nếu mà lên 8 luôn ấy thì đủ tiền không vẫn đủ tiền Nếu mà bây giờ lên 8 luôn thì tôi vẫn sẽ có đủ tiền để lên 8 Ok U uh, vẫn thiếu Phải bán một con à Ok Thế thì như này vậy <laughs> Cũng được Không sao hết Cũng được Thêm một khống chế Thêm một khống chế cũng ngon anh em ạ Ok anh em nhá Rồi Biết thế bán sứ thôi cái con Heaven Bomber rao trước Rồi tôi lại mua lại Witcher thôi Như là đã nói với anh em là có thể là sẽ là Witcher Thì tôi mua lại Witcher thôi Hiện tại là cái con uh, ảo ảnh của tôi nó cũng sắp lên được 3 sao ở nơi rồi <clears throat> Từ từ đã anh em nhé Bây giờ thì tôi cũng hết tiền rồi nên có có thể là tôi sẽ tích tiền một chút Bài này thì có 3 mét rồi Chúng ta sẽ có 3 mét Thậm chí là có thể 6 mét nếu mà tôi bỏ cái con ảo ảnh ra Tôi thay vào một con mét khác Thì chúng ta có 6 mét đấy Nhưng mà 6 mét chưa chắc đã mạnh bằng đâu anh em ạ Ảo ảnh vừa có khống chế nó lại hai sao nữa <clears throat> Nó là con hai sao Đầu game thì chúng ta không đánh bằng Celesi Chúng ta đánh bằng chất tướng thôi Chất tướng hai sao thôi Cứ hai sao mà phang thôi anh em ạ Thậm chí là nó chả cần ờ, ghép thành cái bộ Celesi nào Nhưng mà cứ hai sao là mạnh Bởi vì đam to skill của nó mạnh Đấy anh em thấy không <clears throat> Tôi có chuỗi này Cái quan trọng là phải biết tận dụng anh em ạ <laughs> Tận dụng những con được cho ấy Thậm chí là bây giờ tôi phải khẳng định với anh em là những cái con mà tôi đang chơi ấy Nó chả liên quan gì đến cái con mà tôi đang định xây dựng cả Cái đội hình tôi đang định xây dựng cả Đấy mà tôi vẫn phải chơi <laughs> Tôi vẫn phải chơi bởi vì nó nó được cho mà Nó được cho mà Thì tôi cho tận dụng thôi Đấy mà như này tôi đảm bảo với anh em là mạnh rồi đấy Thế này là đủ mạnh rồi Đủ mạnh rồi anh em ạ U uh, gặp thằng con chuỗi ăn được không? À, chơi bít nhá 6 bit chưa? Chưa, mới có 4 bit thôi anh em ơi. 3 assassin 2 sao. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, đánh nổi không? Đánh nổi không? U uh, nó, nó nó nó hơi to đấy, nó hơi to đấy. Nó hơi to đấy. Ồ, oh, một quẹt nữa ra. Dạ, hay quá. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. <laughs> Xin chuối nha. Đấy, anh em thấy không? Đánh nó, nó biết cách tận dụng của nó như thế đấy anh em ạ. Vừa đánh nhá, máu giữ được nhiều nhá Lại có chuỗi nhá Lại cắt được chuỗi của đối thủ luôn Anh em thấy không Máu bây giờ tôi vẫn 91 máu ấy, bằng top 1 luôn này Đấy <clears throat> Ở ra 19 là tôi lại có tiền rồi Tôi lại thoải mái tiền rồi đấy Tôi lên level 8 tôi có 37 tiền Nhưng mà quan trọng là tôi đang giữ được máu và đang có chuỗi Thằng top 1 nó hơn tiền tôi mà chưa chắc nó đã ngon bằng tôi Đấy Top 1 lên 9 luôn kìa <clears throat> Càng á Lên 9 luôn nhưng mà lên muộn rồi bạn ơi Sao không lên 9 từ round trước nhỉ <laughs> Chắc là có 6 bit Round trước còn chưa đủ 6 bit Ok Đấy, Vẫn có thanh niên câu gấu này Câu gấu của chúng tôi Ờ Cá <clears throat> Đồ đồ cho gấu xin rồi à, Chơi chắc tí nữa chuyển À không Mết miếc gì đây Không rõ Chuối cộng 7 rồi này anh em này Bây giờ mà ra con già hay sao nhỉ? Trời <clears throat> Bây giờ mà ra tôi còn giả hai sao nhá Đảm bảo với anh em luôn là chuỗi đến hết round 25 Nhưng mà nói chung là cái bộ này tôi cũng sẽ không không không không xả tiền để mà tôi form cái bộ mết đâu Anh em ạ à, Tôi đánh nó cứ từ tốn thôi Nó ra thì tôi lấy thôi Tôi đã bảo là tận dụng là tận dụng Đấy còn tí nữa tôi nếu mà tôi roll thì chắc chắn là tôi sẽ form dần sang cái bộ Velom rồi Mà Velom thế mà lại form cái bộ này đang khỏe này xong rồi lại form dần sang Velom thì nó cũng phải ở trong một cái giai đoạn nào đấy chứ cũng không thể form sớm ở đâu mà bây giờ tôi xả tiền ấy mà tôi lại chuyển hẳn sang Velon mà tôi mất chuỗi ngay đấy đã xả tiền là phải phải phải phải xác định là là form cái bài mà chúng ta định xây dựng cứ từ tốn thôi anh em ạ à. ù đồ không ngon lắm Đấy, giáp uh, giáp xoay à không từ từ đã hmm, giáp xoay à giáp xoay cho velom thì cũng được nhưng mà từ từ đã có thể là chém lan hoặc là cấm đánh chưa ghép vội anh em ạ từ từ đã rồi <clears throat> kẹp hai Warlock vào ở level 9 Còn bây giờ thì có thể ờ, kiếm Velom chuyển dần thôi anh em Velom tôi sẽ chuyển dần và Bài cho như này thì khả năng là sẽ tận dụng Chứ cũng không bán hết <clears throat> Tí nữa tôi sẽ kẹp Velom ở đây Tôi chơi ờ, có thể, rất có thể là sẽ là kẹp bốn đá Velom kẹp bốn đá Ơ Nhìn cái bài này quen thế nhở Đối thủ ấy chơi giống bí ký của tôi thế Có phải không Giống thế nhở Ồ Đâu xem nào Ui đúng rồi anh em ơi 6 Wario 4 bit ở level 9 Sau đó lên 10 là 6 Wario 6 bit Có phải không Liệu rằng có phải là cái bộ đấy không nhỉ <laughs> Càng ấy Càng ấy Gặp ngay cái bộ bí kỹ à Rồi tôi sẽ roll một chút nha anh em nhá Ok Thôi rồi Bán này đi đã <clears throat> tạm ổn anh em ạ sẽ dồn đồ cho con này sáu bit sa linh Assassin Ra ngoài chắc thua Sao này đánh nổi không? Không không đánh được, không đánh được, không đánh được Bởi vì cái, cái cách xếp của đội hình của tôi bây giờ nó đang hiện tại nó đang bị tụ Nên là gặp cái con sa linh này oh, Cái round trước tôi vẫn còn ăn được thằng này mà Dao này nó lại chuyển Ô oh, thế là thằng này chuyển rồi Chuyển ra là Silent Assassin Kẹp cái 6 bit là kẹp với cả Assassin rồi <clears throat> Không phải Không phải bộ bị kỹ đâu Đấy, nó, nó không phải chơi bộ Warrior Beat đâu Bộ Warrior Beat thì nó mới, mới hay Mà thôi là rồi Dù sao thì tôi cũng vừa mới thua nó xong Mất chuối cho nó Vừa lấy tôi cắt chuối nó Bây giờ nó cắt chuối lại Thế thằng đấy nó rất là xanh ấy nhá Thằng đấy xanh lắm ấy Bit xanh cực kỳ luôn đấy Ra 5 đô rồi tôi thấy là con Silent Assassin nó cũng có những cái món đồ chấn phái của nó Đấy mà ghép assassin ba assassin mà kẹp với cả bit thì kia thì là cũng căng đấy nhá, kẹp cọc. Đánh rất là cái gì đấy rất là tốt luôn đấy. <clears throat> đánh rất là là, là là là là như kiểu là là ở top server luôn á. Nó đánh rất là cẩn thận nhá, ở round 23 đã đã kẹp cọc vào rồi, đã kẹp ba assassin vào rồi. Đấy. Đối thủ đánh rất cẩn thận. Bình thường mà có đội hình thế thì người ta chưa kẹp vội đâu Người ta chưa kẹp cọc kia các thứ vội đâu đến 10 người ta mới kẹp cọc cơ Ở đây kẹp cọc rồi Đánh rất cẩn thận luôn Mà đồ thì lấy thì cũng kinh á Tôi vừa nhìn thấy là nó có cái cấp điên cho con Sai Linh Đồ đạc các thứ thì cũng rất là ghê gớm luôn Đánh khôn đấy Ủa Thằng này đánh khôn thế Nó đã chuẩn bị luôn Nó đã chuẩn bị Ui nó thấy tôi chơi mết này Nó thấy tôi uh, tôi, tôi tôi chơi mết Nó đã chuẩn bị Marine đây rồi Càng ấy trở lại khó top 1 rồi anh em ơi Đối thủ nó chuẩn bị ngay từ đầu từ ra 24 Nó đã chuẩn bị counter rồi thế này Sợ thật Đối thủ đánh rất cẩn thận luôn Tôi dự đoán là cái ông này chắc là cũng phải rank Ông phải top server đấy <clears throat> Càng đấy Gặp một trận khó rồi à? Đối thủ còn chuẩn bị sẵn bài tơ luôn mà Ghê nhở Căng thiệt đấy <clears throat> Đùa Mà chuẩn bị sớm Sớm vậy này <clears throat> Cái tầm này mà đã chuẩn bị cao tơ là sao Bây giờ vẫn còn sớm mà Đánh có phải cần cần phải căng đấy không nhỉ anh em à <clears throat> Căng quá đi mà thôi nó thấy chơi mết này nó đã kẹp vào Nó đã chuẩn bị hai marine sẵn rồi Lên 10 chắc là ba assassin hai marine Càng ấy ừ. Có thể là nó sẽ vứt tạm cái con con sai linh ra Rồi nó kẹp hai marine kẹp cọc vào vẫn được ba assassin Nhưng mà phải chơi cáo làm co Chơi cáo co cáo hai sao rồi chơi như thế ừ. Tôi vẫn chưa ra về lòm anh em ạ Thế MK cày Đùa cái tầm này chưa ra về lòm Velom mà chưa lổi một con chứ đừng có nói là là co Velom. Đấy thế mà anh em làm sao mà tôi có thể chơi được từ đầu đây, tôi phải chuyển dần thôi. Đấy anh em bảo tại làm sao mà tôi cứ phải là đá qua mấy cái bộ khác xong tôi mới quay trở lại. Rồi chúng ta gọi giáp xoay nha anh em nhá, chắc là ghép giáp xoay trước. Đó chính là cái lý do tại làm sao đấy anh em ạ, rất khó chơi. Nhiều khi làm content nhưng mà nó không ra cái cái cái đội hình mà mình có ý làm từ đầu anh em hiểu không? Nên là bắt buộc là cứ phải chuyển qua mấy cái line up khác thôi Xong rồi dần dần lại đá về Đấy Chính là là, là là phải thông thạo tất cả các bộ anh em ạ Để có thể là, là chuyển về được cái bộ đấy Đấy, làm thế nào để có thể là chơi một cái bộ nào đấy mà mình được cho Sau đó chuyển về thì nó cũng khó phết đấy, khá phức tạp <clears throat> Nhiều khi là anh em thấy tôi múa nó hay quá Múa nhìn, nhìn trông nó đẹp mắt mà Chơi kiểu cứ kiểu múa kiểu dạng như này là anh em rất thích là cũng là múa theo kiểu dạng biểu diễn ấy vào cũng biểu diễn là, là chơi mết rồi nó lại sau chuyển dần về chơi chơi Velom co nhỉ Đấy thì rất rất, rất là hay, đấy, rất là búa rất là đẹp. <laughs> Nhưng mà nhiều khi là anh em vào anh em búa theo thì lại toang. <clears throat> nó không không đơn giản, có thể là tự nhiên mà có thể búa được như thế nhá anh em nhá. Đấy rồi, cướp điên rồi. Đồ là cứ chuẩn bị cho Velom rồi. Rồi, xong rồi tôi sẽ dần dần tôi sẽ lên 10 thôi anh em. Còn Velom mà nó không ra ở 9 mà nó không tự ra ấy thì tôi lên hẳn 10 tôi roll 25%. Nha anh em nhá, 25% tức là là là roll 4 cái thì ra một con đấy. <laughs> nhưng, nhưng mà cứ phải lên 10. Đấy còn bây giờ mà đánh ở 9 ấy thì nó vẫn chưa ra con nào. Còn bây giờ mà nó ra sẵn một con rồi thì tôi sẵn sàng là tôi dừng ở 9 tôi roll 2 sao sau tôi đập trứng luôn. Nhưng mà nó chưa ra anh em ạ. Nên là thôi nha anh em nhá, cứ từ từ bình tĩnh. Không có gì để vội, máu còn 73 máu mà, vẫn còn nhiều. Đấy, gặp 9 mét cũng không sợ cơ anh em Đấy, gặp 9m chưa chắc là đã, đã, đã mất nhiều máu đâu Một xoẹt như này, ừ cũng được Đấy Mất tí máu rồi mà Không mất nhiều máu lắm đâu Tôi tôi không có BKB nhưng mà tôi cũng không sợ lắm Bởi vì thằng này thực ra là cũng sẽ ra đi thôi Gặp mấy cái thằng mà nó mạnh mạnh một tí thì nó có 6 máu thì cũng làm gì có thể sống sót được đâu Chơi cái cái trò này nó hơn nhau ở cái việc là có máu nhiều ấy để sống sót được để để ví dụ gặp những cái bộ mà nó counter và lay up của chúng ta đang chơi ấy là chúng ta vẫn còn máu để chúng ta giữ được chúng ta sống sót được sau những cái round mà bị đẩy thế thôi còn gặp những cái nhà yếu hơn thì chúng ta lại ăn được còn những cái nhà mà nó counter và chúng ta thì nó còn ít máu thì tí nữa nhà khác nó đẩy hộ thế thôi tôi bán nó giả đi anh em ạ <clears throat> không chơi giả đâu vãi đái thật hai con già ra từ round 9 mà bây giờ round 28 vẫn chưa lên được già hai thế có cay không anh em rồi cho bốn lóc vào luôn anh em ạ <clears throat> Rồi, ăn nổi nào? Chắc là không Đấy, nó kẹp cáo rồi kìa Đánh cẩn thận cái đá luôn Thật Thằng đánh cực kỳ lắn lót luôn Đánh lắn lót lắm ấy Đánh tức là nó đánh giống cái hệ mà tôi <laughs> cái, cái cái hệ lối chơi của tôi ấy Đấy Tức là nó đánh rất là lắn lót Nó đánh theo cái kiểu giữ màu anh em hiểu không à. Ok <clears throat> Chưa ra Velom anh em ạ Cay thật Thôi nhá cái con nó xe linh thì thôi Đây rồi Velom đây rồi Ôi mẹ ơi round 29 lên 10 mới ra con Velom ạ à. Một con Đây Thay con này vào Đấy chúng ta sẽ chơi Velom co nha anh em nhá Rồi Cần một con nữa Cần một con Velom nữa anh em Nó xin nó Velom hay thế <clears throat> nào Velom đây không đấy con già bây giờ mới lên được hai thì tôi bán bố rồi đâu mà có có có thể là rất có thể là cái con già vừa lấy nó quay trở lại đấy anh em ạ <clears throat> ok bạn ơi xong rồi form được đội hình rồi anh em ơi tầm này là, là cũng ngon rồi bây giờ đợi Velom thôi sáu lóc anh em nhá sáu lóc cho anh em quang trần nhá có chơi sáu lóc <laughs> nó tiện là nó ra cái con line spirit rồi nên tôi kẹp luôn cái bộ spirit vào anh em ạ sáu lóc bốn spirit cũng được Bộ này cũng mạnh nha anh em nhá Mà tôi sẽ dồn đồ cho Velom đó Bây giờ đợi đợi Zandas Split thì chúng ta sẽ kẹp thêm được một hồn nữa Nếu mà ra Zandas Split thì có thể kẹp hồn Và cũng có thể là sẽ chuyển sang chơi bộ Witcher cũng dễ lắm Bộ này chuyển sang Witcher là cũng dễ Cứ ra được kiếm hồn 2 sao thì chuyển sang Witcher Đấy còn nếu mà không ra kiếm hồn 2 sao thì thôi đánh luôn Đánh luôn, đánh thẳng luôn cái bộ này luôn cũng được Tập này thì bây giờ gặp thằng Beat Đúng không? Nó biết đâu đánh là lót thật đấy 85 máu luôn cả Đánh cực kỳ là lót luôn Làm content à anh ơi <laughs> Đúng rồi, đang làm content Để tôi chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung cái nào Trần Đức Trung vào xem ạ <laughs> dạ màn thật sự Chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung Ok Hi hi <laughs> May quá, lúc vào xem tôi vẫn đang ngon anh em ạ à đội hình thì vẫn ngon nghẻ nhưng mà xem xem hơi muộn nút tôi chuyển xong rồi nếu mà xem từ đầu chắc là ờ, anh em trần đức trung chắc cũng hốt lắm ấy. đây ở u uh, live speed hay sao này cố phần là phải đập trứng cho live speed luôn ấy. Roll thêm nào Từ từ đã anh em Roll đã Hết tiền luôn U uh, đây rồi Từ từ nha một con nữa luôn hết tiền đã anh em ơi u uh, đây rồi từ từ nhá bán một con đi bán con này đi không cần trứng thì cứ từ từ ra anh em nhá tôi cũng chưa đập line split luôn đâu tôi là tôi muốn là vl master ba sao cứ từ từ đã <clears throat> không phải vội gặp cái line up gì đây glacier gì đấy kiếm hồn glacier hồn à <laughs> vậy đấy sáng tạo đấy cũng sáng tạo đấy à ra được con con con Ờ, Secret Lancer vẫn phải đi top 8 Ui rồi Secret Lancer 2 sao Trong cái bộ Glacier Hồn Mà vẫn bay màu Từ từ đã bỏ bớt mấy con này đi Linh tinh quá nhở Kiếm đát rồi Bây giờ cần đát rồi Ghép cái hút máu được <clears throat> Ở đây có cái giáp băng Cũng ngon Đây, cho Light Spirit cầm Light Spirit sẽ cầm mấy cái món đồ ờ, gây đam ờ, phép anh em ạ <clears throat> Ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Rồi, lốt rào nha anh em nha, lốt rào <clears throat> Còn nhiều cái để chuyển lắm anh em Bây giờ tôi cứ uh, mua sắm này con Witcher về dưới thôi Tí nữa chuyển sang Demon cũng được Ở đây là có chú quỷ này Cứ bình tĩnh <clears throat> tôi tôi vẫn chưa muốn chuyển sang con velom anh em biết tại sao không Đấy, vì có những cái nhà như này này nên là velom thực ra không được đấm đâu cứ bình tĩnh đã từ từ đợi mấy cái nhà cái chết đã cái nhà đấy là nó gặp nhà bit là cũng chết thôi anh em ạ à. không sống được lâu đâu không thọ rồi đâu 26 <clears throat> máu đúng không rồi tôi sẽ roll nốt Lốt rau này thôi đây rồi Vẫn chưa kiếm hồn Thế mới cay Cần cần con kiếm hồn cơ Cần cần con kiếm hồn để chuyển sang Witcher Còn nếu mà không đủ bốn con thì thì thôi Thôi nhá chuyển luôn này Round này gặp thằng Beat <clears throat> Chuyển luôn anh em ạ Vớ vẩn đấy round này đi luôn đi Đồ Velom này bây giờ đang chưa có cái cướp điên Quan trọng là cái cướp điên chưa có anh em ạ Ui đứng trước cọc ạ Đen thế Ui mày qua nó đẩy tôi ra khỏi cọc <laughs> Được quá anh em ơi Nhưng mà bit Gặp bit nó đẩy có vẻ hơi căng anh em ơi Thôi chết tôi rồi Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn Đỡ được không đỡ được không đỡ được không Vẫn hai con vẫn sống hai con vẫn sống Ui anh em nhìn cái Velon của tôi kìa Có giống như là Velon bất tử không Có giống như là Velon bất tử không Ui không không khó khó khó khó khó Ui cũng kinh đấy chứ Cũng kinh đấy chứ Cũng kinh đấy Mày quá clear được khá khá anh em ạ Đấy, Silent Assassin 2 sao rồi Càng lắm Khó chơi, khó chơi, khó chơi, khó chơi <clears throat> Thôi rô rốt anh em ạ à. Venom này <clears throat> Venom 3 không? Venom 3 hơi khó đấy anh em Bây giờ chưa ra kiếm hồn ấy Tôi bán cái con chúa quỷ ở đây Thực ra bây giờ phải ra đủ 4 Witcher thì mới kẹp chúa quỷ vào được Anh em ạ Nhưng bây giờ chưa ra được cái con quan trọng nhất là cái con kiếm hồn thì vẫn chưa làm gì được hết Thôi Tạm thời thì đã phải đợi con kiếm hồn ra đã Đập trứng cho Light Spirit luôn anh em ạ Sắp chết rồi Rào này vớ vẩn đi luôn ấy 16 máu mà gặp beat thì không bao giờ là đủ anh em nhá Quá khó luôn Gặp thằng beat là hy vọng là có thể clear được bớt Lọt lọt một con đấy nhá Phần đấu lọt đúng một con à Ui Velon của tôi bị trói kìa Bị con gấu nó dí kìa Thôi chết tôi rồi Tỉnh dậy đi Đúng rồi Đấm đấm Ui ui Ui anh em ơi Vớ vẩn ăn được không? Ăn được không? Vớ vẩn ăn được cái chứ anh em Vớ vẩn ăn được cái chứ Ui tôi đấm cả thằng bếp đi luôn kìa 9 mét gặp tôi đấm nó sấp mặt luôn Hay quá anh em ơi Tự nhiên lại mạnh nhỉ Chả hiểu Đấy rồi có đồ rồi Cấm đánh Cấm đánh chưa ghép Rồi dồn đồ cho hai con thôi Ok Tôi tôi sẽ vẫn nuôi cái con Velomancer lên 3 Bây giờ ra Zadad Spirit thì kẹp được thêm uh, hồn vào nữa Kẹp hồn vào Có khi là thôi anh em ạ Tôi sẽ um, không chuyển sang là, là là Witcher đâu Bởi vì là Witcher bây giờ ấy Nó cũng chả để làm gì Bởi vì cái bọn này nó chơi beat mà Nếu mà chơi Warrior hay là chơi uh, Clyde thì chuyển sang Witcher Chứ còn chơi beat thì cũng chả cần Bây giờ chơi uh, chuyển sang hồn ấy Tăng đam Chuyển hồn tăng đam tăng máu anh em ạ Cho khỏe Kẹp vào hai hồn đó Ra đát là được Ra đát với ra kiếm hồn Đây rồi <clears throat> Đồ quan trọng Đồ này trấn phái đấy Velomancer không có cướp yên không chơi đâu linh luôn này Hay quá Rồi tôi cho linh luôn Uh. <clears throat> Rồi. Ba con nữa, ba con nữa, ba con nữa bạn ơi ba con nữa để xem Velomancer 3 là có đánh được các bọn beat hay không nhá anh em nhá Để đấy, để xem nào <clears throat> Liệu rằng là Velomancer 3 Liệu rằng là có thể Ờ Từ linh rằng sao Đúng rồi quẩy đi Giết chết con sâu đi Đừng để nó đẻ Đập chết con sâu Đập chết con sâu cho anh Cố lên bạn ơi Ô sao sao Đội hình của tôi nó nó bị clear nhanh đấy nhở <clears throat> Thôi xong rồi Đao này không ổn rồi anh em ơi Ngộ không hai ạ Sai assassin hai ạ 6 bit ạ Sao binh đấy bạn ơi Binh thế Binh thế Binh quá Binh quá Ui tôi chết rồi Bị quay 16 máu đi mất Tôi chết tôi rồi Bị trói kìa 6 bit là quay cho Cố lên cố lên cố lên Đập nó Cố lên cố lên Venom ơi Đập nó đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi clear bớt đi clear bớt đi Đừng chết đừng chết đừng chết <laughs> Lại hồi máu anh em ơi Ui vai đáy Venom luôn Venom tín đấy Venom tín đấy chứ Venom tín đấy Ơ nhưng mà đừng đừng đừng đừng để lót đừng để lót đừng có đấm ở đây nữa quay ra đấm ngộ không quay ra đấm ngộ không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đừng để lót đừng để lót đúng rồi hồi đi hồi đi hồi đi hồi đi hay quá u được đấy nhở <clears throat> năm nghìn máu trượt năm nghìn máu mà trông có giống như bất tử không nhở <laughs> trông khá giống bất tử ấy chứ u hòa luôn hay bạn ơi quá được luôn uh. được đấy <clears throat> hay quá nhờ anh em nhờ được cái chứ thậm chí tôi bỏ cái giáp xương ra ngoài rồi đấy tôi không cầm giáp xương đâu cũng trâu hết đấy chứ Châu đấy, bây giờ mà lên 3 sao không biết là cỡ nào Ui, nó ghép cái gì kia Ghép cái đéo trừ giáp à Ui, càng đấy <clears throat> Ghép được thêm một con trừ giáp vào Đánh ác thật đấy Đánh ác thật À, nó địch Ui, nó có ý định là kẹp thêm 4 cá vào phải không Kẹp 4 cá vào để counter light spirit Càng Không, nó đã bỏ rồi, nó chỉ kẹp hai cá thôi Càng đấy Càng đấy, tột tách đội hình ra thôi Cho đỡ bị clear nhanh Bây giờ tầm này tách đội hình ra anh em ạ Đấy Velom tôi ờ, nó clear đằng sau <clears throat> Vẫn ngon anh em ơi Trông Velom vẫn vẫn tuyển Vẫn tuyển lắm Vẫn tuyển lắm bạn ơi Vẫn tuyển Hay quá Nhìn trông chưa chắc đã thua round này Ngộ không chết rồi Hay quá anh em ơi Trời Lần này thì là là, là, là... hai đúng không? Xong kiểu hợp bích đúng không? Đúng, hai con còn sống Hay quá anh em ơi. Ừ, vớ vẩn ăn được rau này luôn không? Vớ vẩn ăn được rau này không? còn hai con cơ mà hai con ừ hai đấm một <laughs> càng đấy cũng càng đấy cũng càng đấy bạn ơi cũng càng cũng càng cũng càng ừ ừ đéo mắt được cơ ừ trông bất tử chưa kìa anh em kìa <laughs> trời ơi đối thủ bất lực rồi đối thủ chơi biết đéo ăn được luôn <clears throat> bất lực chưa bất lực chưa ui giời khỏe anh em ơi lại sống khỏe rồi đối thủ bắt đầu lại phải chuyển nghĩ chuyển bài thằng này nó chuyển được ấy Đấy nó cũng chuyển chuyển nó cũng kinh phết đấy anh em ạ Nó chuẩn bị bài từ đời rồi Chắc là bây giờ 6 bit không làm gì Đấy bắt đầu phải bỏ rồi Bây giờ chơi gì Kẹp 4 cá vào để đỡ bị clear đúng không Cũng khổ đấy Chí phết đấy nhở Chí phết đấy anh em ạ <clears throat> Chắc là thằng này nó nhận thấy là vừa lấy là vào Vào game một phát là bit không được chơi điện tử Bit là là gặp uh, Live Spirit là nó clear phát là chết hết luôn Đấy, gặp trưởng Live Spirit nó kẹp hẳn bốn cá vào luôn để đánh tôi luôn anh em ạ Ngoài chơi cẩn thận không này Cũng chỉ đấy Kẹp bốn cá rồi Bây giờ thì đam của Light Spirit nó sẽ rất bé Đấy Đóng đá combo mà cũng chỉ được có 3.000 đam thôi Cẳng quá nhờ Bây giờ lại phải Velomancer tuyển à Bây giờ nó kẹp bốn cá rồi anh em ạ Sát thương đến từ vị trí của Light Spirit Gây ra nó không được nhiều ơ nhưng mà sao tôi cảm giác như tôi rồi tôi vẫn khỏe <laughs> tôi u uh, u uh, này thì đam phép này không anh em ơi tôi còn có cả đam vật lý mà có cả sát thương vật lý luôn mà đến từ velom là sát thương vật lý nhá nên là cũng không hẳn nó là sát thương phép đây nó là cái bộ này sát thương tổng hợp luôn có cả sát thương chuẩn đến từ vị trí của con uh, con con uh, con gì nhở? sát đầu đấy sát đầu đi vô có sát thương chuẩn luôn có cả sát thương phép có cả sát thương vật lý Nói chung là có rất nhiều thứ Thằng này nó bắt đầu chuyển rất nhiều thứ ở đây Căng thẳng ấy Chuyển cái căng thẳng đấy Không biết là có một cái cú là chuyển sang gì không <laughs> Gì Chuyển sang gì không biết Bây giờ chuyển sang gì thì chuyển thôi Tôi tôi không chuyển gì cả Tôi để thế này thôi anh em ạ À thằng này nó xếp gấu xếp ốc Bắt lo của tôi này Oánh khôn đấy nhờ u chết rồi con Velon của tôi là bị chói xong nó bị bị bị bị, bị hút tóc con ốc hút tóc nhưng mà tôi cảm giác như là vẫn pin lắm anh em ơi ui ngộ không đấm kìa nhưng mà không sao hết ngộ không cũng sẽ bị ăn đập thôi hay quá anh em ơi ù anh em <laughs> trông kiểu Velon bất tử vậy đài luôn thật thể làm nào rồi bây giờ ba đánh một luôn nhá đánh làm sao được đấy ui anh em ơi nói chung là có cả cái vĩnh hằng rồi đấy con con con uh, con Saling Assassin của nó có cả cái vĩnh hằng kẹp cả bốn cá vào mà vẫn không ăn thua luôn bá đạo thật hình bán như thế là cùng được quá nhờ nhưng mà velo không lên được ba à? hơi chán nhở <laughs> hay là bây giờ tôi bán hết cái hàng chờ nhá thôi khỏi phải chuyển sang witcher đi bởi vì nói thật là cái bọn này nó cũng chả cần witcher đâu anh em ạ thằng này bây giờ nó chuyển hẳn sang cá rồi cá assassin kẹp với cả bit rồi hay nó chơi 4 bit rồi nó kẹp hồn luôn à cũng đang chuẩn bị chuyển sang hồn này Nói chung là vì nó là cái thằng có tiền nên là nó muốn làm cái gì thì làm thôi <laughs> Cũng chuyển cũng cũng kinh phết đấy Cũng đang tìm cách để chuyển để ăn tôi đây Nhưng mà vẫn bài toán nó vẫn chưa được giải Đến từ vị trí của đối thủ Đối thủ bây giờ đang rất là bất lực Đang tìm lời giải cho cái bài toán này đấy, Nhưng mà có vẻ như bài toán nó khá khó Ok Anh em nào tìm được lời giải anh em có thể để lại comment nhá Để xem là làm nào để giết được cái con Velom bất tử của tôi đây cái Velom này chắc chắn là bất tử rồi Uh đây rồi Món chấn phái cuối cùng đây rồi Hay quá wow. Bây giờ thì lại càng bất tử anh em ạ Hay quá nhờ Thôi ghép luôn cả cái trứng luôn Mặc dù là chả con nào đẻ ở đây cả Nhưng mà tôi vẫn cứ ghép trứng Đấy, Cho Velom giảm 50% sát thương Quá càng Uh đây rồi anh em ơi Có chơi Witcher không nhở Đủ bộ này Uh kiếm bộ này Mà chưa lên được hai sao tôi chưa chơi đâu Kiếm hồn lên hai sao rồi chuyển toàn bộ nhá, vứt bốn đá đi. Đấy. <clears throat> Vứt bốn đá đi cho bốn Witcher vào. bốn Witcher, sáu Warlock. Mà tôi nghĩ là chả để, để làm gì ấy Bởi vì bây giờ nó cũng mạnh rồi ấy Nó cũng ăn được ấy Thằng này bây giờ có cái cửa nào ăn được tôi không nhỉ Tôi trông chả có cái cửa nào ăn được tôi ấy, anh em ạ Trông kìa Đánh như, như gãi ghẻ luôn <clears throat> Ý là Pelon Master tôi nó tích đủ cái cái cướp điên thì nó đập cho cả ngộ không Đập cho cả sai linh nó chấp một chấp hai luôn <coughs> Trải qua bây giờ tôi vẫn chưa tích đủ thôi Chứ còn sát thương bây giờ anh em thấy tôi có hai món đồ giảm sát thương nhá Giảm sát thương tới 50% rồi Giáp xoay nữa Trầu lắm rồi anh em à cái Bộ 6 anh em nhìn máu tôi không mất máu luôn kìa Ô, không có đấm nhau <laughs> Đấm phát lại hồi <coughs> Đấm phát lại hồi mà Đấm mấy phát lại hồi mà Anh em thấy không đấm tôi nó còn không mất máu luôn ủ đùa thật đấy trâu thật đấy trâu chó thế cùng đấy. đánh nhìn kìa <laughs> trời ơi đi luôn không bảy máu <laughs> đi luôn đùa đấy anh em thấy không mọi cái con đường ấy nó đều có thể là dẫn đến cái kết quả cuối cùng đấy nhưng mà chúng ta chọn cái con đường nào thôi tôi tôi chọn cái con đường nó hơi lắt léo chuyển từ mết sang <laughs> quá lắt léo dành cho người xem Nói thật chứ các anh em chắc là cũng phải chơi lâu lâu rồi anh em mới xem nổi Chứ còn những cái trận đấu kiểu dạng như này mấy ông mà mới xem mới chơi ấy Không chơi nổi Xem xong cũng chả bắt chiếc được theo đâu Khó